Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì cũng như những cái video lần trước, trước khi mà anh em đến với cái video nhận định phân tích của Tiếng ấy Anh em hãy để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá luôn nha anh em Đó anh em cứ đăng ký đi để cho Tiếng có thêm nhiều cái động lực để ra thêm nhiều cái video sắp tới cho anh em uh, tham khảo Cũng như là Tiếng sẽ nhận định một cách nó kỹ càng hơn Đó để cho anh em vào những cái mã kèo đầu tư mà một cách nó nó ok nó hiệu quả nhất thì uh, quay trở lại cái với cái video lần này đó thì tiến sẽ nhận định cho anh em uh, các trận đấu tại ngoại hạng anh trước nhé thì vào tối ngày 9 tháng 4 đó sẽ có hai trận đấu tại ngoại hạng được diễn ra thì tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng là Leeds United với uh, Crystal Palace nhé thì sau trận này tiến cũng sẽ làm thêm một cái video nhận định trận Liverpool với Arsenal còn lại thì còn thời gian tiến sẽ lên thêm các trận đấu tiếp theo nếu như nếu như mà không có đủ thời gian để nhận định hết uh, hết tất cả các trận đấu này ấy thì uh, Tiến vẫn sẽ đưa những cái mã kèo mà nó hợp lý nhất cho anh em anh em có thể vào cái nhóm của Tiến đó có thể vào nhóm của Tiến để lấy những mã kèo đầy đủ nhất ok cho anh em uh, thì uh, ok Tiến sẽ nói về cái trận giữa cái thằng uh, Leeds United với thằng Crystal Palace này À mà quên, cái việc mà để vào nhóm của Tiến thì anh em cứ liên hệ qua cái số Zalo 0963 731 346 nha. Đó chỉ cần anh em có một cái số vốn à, tối thiểu 1 đến 2 à, củ trở lên ít nhất ít nhất ít nhất là một hai củ trở lên 5 10 15 20 củ cho nó càng tốt vốn càng nhiều thì càng dễ gỡ thôi cũng như là dễ chia vào các mã kèo có thể kiếm lãi có thể đầu tư hiệu quả nhất nếu như mà anh em tin tưởng muốn đi cùng đi với tiến thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa vào nhóm còn à, anh em mà muốn một có một cái trang chơi có có một cái trang chơi như tiến mà hướng dẫn ở những video trước á thì anh em bắt buộc phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online là có nghĩa là là anh em có đăng ký cái internet banking ấy có chuyển khoản trực tiếp trên số điện thoại của mình nạp rút trực tiếp trên số điện thoại luôn thì mới có thể đăng ký một cái trang chơi như là tiếng đó thì tí nữa đây sau đây luôn tiến sẽ giới thiệu cho anh em cái trang chơi đó đó anh em ờ, thích chơi trên trang thích vào nhóm thì cứ liên hệ với tiến nếu như đã đạt đủ hai cái điều kiện mà tiến đưa ra còn cái nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng lá lọc phí nào từ anh em hết anh em nhớ nhá ok thì quay trở lại với trận đấu giữa thằng Leeds với thằng Crystal Palace này. Trận đấu này là thuộc vòng 30 ngoạn hạng Anh nha anh em. Thì cái trận này được diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, tức là 8 giờ tối nay. Thì à, trước khi nói về trận đấu này, anh em hãy cùng tiến à, à, xem qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha. Đây. Thì Tiến sẽ cho anh em xem cái tỷ lệ kèo của cái trận đấu giữa uh, Leeds United với thằng Crystal Palace. Đây anh em thì anh em có thấy này hiện tại nhà cái đã đưa ra các mức chấp là 0.25 0.5 và 0.75 của thằng chủ nhà lit trước uh, chiếc Palace à, còn mức tài xỉu trận đấu này đó chính là hai hòa 2.5 2.25 cùng với uh, 2.75 cả trận này ở hiệp 1 thì lit cũng sẽ chấp cái thằng Crystal Palace với mức chấp là 0.25 ngoài ra còn có kèo đồng nữa nha anh em thì cái kèo đồng ờ, nó ăn hơi thấp thôi nhưng mà anh em nếu như mà mà uh, muốn an toàn hơn thì có thể đầu tư vào cái mã kèo đồng này đấy và mức tài xỉu hiệp 1 cũng là 0.75 cùng với một hòa hiện tại thì cái trang này tiến nhận định cho anh em khá là sớm nhưng nó cũng đã có các mã kèo như là mã kèo thẻ mã kèo gốc này tiến cũng sẽ cho anh em tham khảo về các mã này nhé đây thì hiện tại mã kèo gốc ở trận đấu này đó chính là Leeds United sẽ chấp gốc trước cái thằng đội khách uh, Crystal với mức chấp là 1.25 cả trận mức chấp gốc nha anh em còn ở hiệp 1 thì thằng Leeds nó cũng sẽ chấp đội khách với mức chấp gốc là nửa trái đó và 9.5 là mã tài xỉu gốc cả chặn trong cái cuộc đối đầu này và ở hiệp 1 cũng có cái mức tài xỉu gốc là 4.5 thì cái việc mà chơi trên trang như tiến đã nói là anh em nào mà thật sự cần một cái trang chơi muốn chủ động như tiến thì bắt buộc anh em phải có một số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking nghĩa là có thể chuyển khoản trực tiếp trên cái số trên cái điện thoại của anh em đó thì tiến sẽ hướng dẫn cũng như là là chỉ cho anh em cách chơi trên cái trang như tiến để không có phải mất like mất phí gì hết ví dụ như kèo Leeds hiện tại nè chủ nhà Leeds United chấp cái thằng chiếc Tom Palace này chấp nửa trái ăn 2.12 ăn 2.12 có nghĩa là sao anh em bỏ ví dụ như anh em bỏ 10 củ ra anh em bỏ 10 củ anh em chê và mãi cái mã chấp nửa trái này nếu như mà anh em thắng anh em sẽ ăn được là 20 củ uh, lẻ một uh, ờ, anh, anh em sẽ ăn được là 21 củ 200k đó bỏ 10 củ ra ăn là ăn 21 củ 200k cho cái kèo mà 2.12 này rất là lãi đúng không anh em nhưng nếu như mà anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cò nó vẫn đưa cho anh em cái mã kèo là chấp nửa trái nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức lặng 8 ăn 9 thôi có nghĩa bỏ 10 củ chỉ ăn được 8 9 củ thôi đó nếu như mà anh em chơi bên ngoài đi là, là anh em ăn đi thằng thòng còn nó cắn cỡ đó trên đầu anh em anh em chơi để làm gì đúng không khác gì mình nuôi nó đâu còn nếu như mình thua nó cũng chả mắc mát gì hết mà ngược lại tụi nó còn được cái tiền hoa hồng từ phía cái số thua của anh em nữa anh em chơi như vậy nói thẳng ra là chơi như vậy là mình chơi ngu rồi khác như mình nuôi tụi nó đó tụi nó chỉ lợi dụng mình để để tụi nó có thể kiếm like kiếm lọc lá kiếm cỏ từ từ cái số 4 mình bỏ ra thôi đó tốt nhất nên cầm một cái trang chơi như tiếng nếu thật sự muốn có trang chơi như thế này nếu đủ điều kiện mà tiếng nói tiếng sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em cách chơi trên trang còn cái trang thì anh em đừng có lo sợ về cái vấn đề mà nạp rút không được này nọ nó cực kỳ uy tín luôn anh em biết rồi đó tiếng làm youtube thì tuy là cái nhóm của tiếng miễn phí nhưng tiếng sẽ ăn được những cái cái uh, à, cái số ờ, vốn này nọ cái cái số lúa mà từ quảng cáo này cũng như là từ cái làm youtube cho nên nhưng à, những cái gì mà tiếng quảng cáo những cái trang chơi trên uh, uh, YouTube này đều là những cái trang mà nó an toàn uy tín nhất thôi tiếng không bao giờ mà mà đưa những cái trang mà lừa đảo này nọ cho anh em đâu nên anh em yên tâm vấn đề đó còn nếu như sợ thì đừng có liên hệ làm gì hết đó còn thật sự mà muốn chơi thì cứ liên hệ ngay cho tiếng tiếng sẽ hướng dẫn đúng không sợ thì liên hệ làm gì mà để phải hỏi dài dòng này nọ là cái trang nó có uy tín này nọ hay không tiếng cũng không cần anh em phải chơi nữa nói thẳng nếu như thật sự anh em cần thì hãy liên hệ còn không cần thì thôi đừng có nói dài dòng mà sợ lùa này nọ chứ nó mất công lắm đấy ok thì quay lại với cái mắt kèo này nhé anh em tiến sẽ không nói nhiều về cái vấn đề trang nữa cần thì cứ liên hệ đi còn sợ quá thì thôi khỏi liên hệ làm gì hết đấy còn về cái mã kèo này trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái à, lịch sử đối đầu cũng như phong độ và đội hình ra sân dự kiến của hai đội nhé đó thì hiện tại anh em thấy này Leeds ở trận đấu này sẽ được thi đấu trên sân nhà sẽ tiếp đón cái thằng Crystal Palace thì đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này đó chủ nhà Leeds sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của cái thằng chủ nhà đó chính là uh, Patrick Bamford và cái bộ ba hỗ trợ cho cái thằng tiền đạo mang áo số 9 này đó chính là Sinatra nè cùng với Aronson cùng với Harrison đó thì hiện tại Leeds United đang đứng ở vị trí thứ 13 thứ 13 bảng xếp hạng với 29 điểm sau 29 vòng đấu một cái vị trí cũng ờ, không đến không không có an toàn cho lắm dành cho cái đội bóng này khi mà cái nhóm xuống hạng cũng đang ở vị đang cũng đang ở cái ờ, vị trí thứ 18 có đến 27 điểm rồi anh em đó cũng như đội ờ, khách Crystal Palace thì nó cũng chỉ có 30 điểm mà thôi hơn lít một điểm thôi sau 29 vòng đấu đấy một cái khoảng cách không hề an toàn trên cái bảng xếp hạng dành cho hai đội bóng này luôn đó thì tiến sẽ nói thêm về cái sơ đồ ra sân dự kiến của cái thằng đội khách Crystal Palace nhá đây Crystal Palace nó sẽ ra sân với sơ đồ 433 ở trận đấu này thì uh, bộ ba của chiếc Thomas đó chính là Olysi này cùng với uh, à, Edua cùng với Aziu đó thì đây là cái bộ ba quen thuộc của chiếc Thomas trong cái mùa giải năm nay đúng anh em uh, ngoài trường hợp của cái thằng Zaha thì đang có cái thông tin là nó có thể quay trở lại trong cái trận đấu này đó do đã bình phục chấn thương nhưng tí nhắc lại đây chỉ là những cái thông tin mà chuyên gia nhận định đưa lên cũng như đội hình cây xăng đưa lên cho anh em dự dự kiến thôi đó đưa lên cho anh em tham khảo thôi không có gì chắc chắn ở cái sơ đồ này hết anh em nhớ nhé đấy về tình hình lực lượng chấn thương thì hai đội cũng không có chênh lệch nhau cho lắm cả hai đều có tổn thất được 3 đến 4 cầu thủ nó khá là ngang bằng nhau về cái mức uh, tình hình chấn thương tổn tổn thất lực lượng của hai đội đó thì tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình ra sân dự kiến nha đó bây giờ quay lại với cái bảng xếp hạng như tiến đã nói hai đội này hiện tại chỉ cách cái nhóm cách biệt gần nhất nhóm ờ, cầm đèn đỏ anh em nhóm nguy hiểm gần nhất là Bournemouth với vị trí thứ 18 với 2 đến 3 điểm cách biệt mà thôi đó thì như ở những video uh, trước tiên cũng đã phân tích các trận đấu tàu hạng Anh rồi từ vị trí thứ 12 tức là thằng Crystal Palace này trở xuống đến vị trí thứ 20 là chưa biết rõ được đội bóng nào sẽ phải gớt hạng mùa giải năm nay đúng không anh em khi mà khoảng cách chỉ là 7 điểm uh, ở trong từ vị trí thứ 12 đến 20 mà thôi đó coi như cái trận đấu này cũng là cái trận đấu cực kỳ quan trọng cũng như trận đấu mà chung kết ngược anh em đó cực kỳ quan trọng trong cái cái vòng đấu này luôn và chắc chắn bên em rằng cả hai đội sẽ thi đấu cực kỳ quyết tâm không ai mà muốn thua ở cái giai đoạn rất là căng não này hết đúng không anh em thì à, trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái à, phong độ cũng như lịch sử đối đầu của hai đội nha đây anh em thì hiện tại là cái phong độ của ờ, đội chủ nhà phong độ của đội chủ nhà uh, Leeds United thì anh em có thấy nè nó chỉ có được 3 chiến thắng hai hòa và phải nhận 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì ở 4 trận gần nhất tính sau khi cái trận thua không một trước Chelsea trên sân khách thì ở 4 trận gần nhất thì cái thằng ờ, Leeds này cũng có phong độ khá là tốt nha anh em đó phong độ khá là ổn khi mà hòa hai đều trước uh, Brighton cũng như là thắng 4-2 trước Wolverhampton này đó sau đó lại thua 1-4 trước Arsenal và mới đây nhất mới đây nhất trên sân nhà nó đã thắng ờ, Nottingham Forest với số là 2-1 thì nên anh em có thấy là ở 4 trận gần nhất nó đã có 2 thắng 1 hòa và 1 thua và mang về đến 7 điểm chỉ chịu thất bại trước cái đội đầu bảng rất là mạnh là Arsenal với tỷ số 4-1 mà thôi phong độ cũng rất là tốt không đến nổi tệ cho Leeds ở các trận đấu gần đây nha anh em chứng tỏ là thằng Leeds này nó đang quyết tâm trụ hạng rất là cao ở mùa giải năm nay đúng không có một cái tinh thần thi đấu rất là cao từ các cầu thủ đến từ Leeds United đấy à, còn về đội khách thì sao về đội khách Chiton Ballet thì anh em thấy này sau 10 trận uh, thi đấu gần nhất đội đấu trường nó chỉ có đúng một chiến thắng mới đây nghe vào ngày cả tháng tư trên sân nhà trước cái thằng Leicester mà thôi đó trước đó nó đó đã phải nhận liên tiếp là bốn cái trận thua bốn trận thua trước mọi đối thủ luôn đó thua 1-0 trước Chiton Ballet thua 1-0 trước Aston Villa này thua 1-0 trước Man City rồi 1-0 trước Brighton này đó rồi sau đó lại nhận thất bại 1-4 trước Arsenal còn trước đó nữa thì nó đã trải qua liên tiếp ba trận hòa ba trận hòa à, với tỷ số một đều trước bài Brighton và Benford và 0-0 trước Liverpool đó cũng đã phải nhận thất bại 1-2 trước MU này rồi hòa 0-0 với Newcastle nói chung cái phong độ của cái thằng Crystal Palace này cũng à, đa đa đang khá là uh, phập phập phờn anh em kiểu như là nó gặp những đội bóng mạnh thì nó cũng thi đấu tương đối tốt ấy đó như Newcastle cũng đang đá hay này hay là thằng Liverpool cũng đang đá hay này đúng không nó trong khi đó nó lại hòa với hang này một cách ờ, rất là hay luôn nó nó hòa với các đội bóng ờ, đang rất là mạnh Bay Brighton cũng rất là mạnh luôn nhưng mà Bay Brighton Liverpool cùng với Newcastle chả đội bóng nào mà thắng được cái thằng ờ, Crystal Palace này hết chứng tỏ là cái cái thằng Crystal Palace này thi đấu cũng rất là kiên cường đúng không và những trận thua của nó đa số là đều thua với cách biệt từ một bàn mà thôi thua mu cũng một bàn này đó và ba trận thua này cũng đều một bàn này. trước Man City cũng chỉ nhận thua với thất bại một công thôi cũng là một cái phong độ cực kỳ tốt cho chiếc Palace rồi cho nên uh, cũng không thể trách cái thằng này ờ, nhiều quá anh em vì cái đội hình của nó chỉ đến đó thôi cùng với cái sự mà mà chấn thương của cái thằng gia Haya nữa gia ha nữa đó thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hàng công của cái thằng Crystal Palace ở những trận đấu gần đây đó và sau cái trận thắng mới đây nhất trước Leicester trên sân nhà chắc chắn cũng củng cố lại cái đội hình cũng như cái tình hình lực lượng của cả đội nó sẽ ờ, có thêm nhiều cái tinh thần chiến đấu hơn và quyết tâm nhiều hơn ở những vòng đấu tiếp theo cũng như là trận đấu đêm nay đúng không anh em đấy thì tiếp theo đây anh em hãy xem qua cái lịch sử đối đầu cùng với tiếng nhé trong lịch sử đối đầu nha bốn trận gần nhất thì cả hai đội có cái thành tích uh, khá là ngang nhau anh em đó mỗi đội đều có được một chiến thắng và hai trận hòa trước đối phương thì à, ở cái trận tính riêng tính riêng ở cái trận mùa giải năm nay ở trận lượt đi ngoại hạng Anh trên sân nhà của Crystal Palace thì nó đã giành chiến thắng trước cái thằng Leeds United với tỷ số là 2-1. Đây Tiến sẽ cho anh em anh em xem lại về cái trận đấu này. Đây. Anh em thấy này. À, ở trận lượt đi thì Crystal Palace trên sân nhà đã chấp đội khách Leeds với mức chấp là nửa trái. Đó và ở trận đấu này à, Crystal Palace cũng đã giành chiến thắng với số 2-1 cũng đã thắng được cái mã kèo chấp này. Thì về cái thống số thì à, thì uh, cái thằng uh, chủ nhà chủ nhà Crystal Palace cũng đã kiểm soát bóng đến 55% so với 45% của Leeds đó và cả hai đội cũng đã tung ra được uh, khá là nhiều pha dứt điểm và trong đó có cũng có những cái pha dứt điểm gây uh, nguy hiểm cho cộng đồng đối phương đó 13 cho đội chủ nhà Crystal Palace này đó và có 5 cú uh, dứt điểm gây nguy hiểm cũng như 10 pha sút cho thằng Leeds và trong đó có 4 pha gây nguy hiểm thì nói chung về hai đội này cũng khá là ngang cơ nhau đó anh em đó ăn miếng trả miếng không có chênh lệch nhau cho lắm về vấn đề gốc cũng vậy 5-3 5 dành cho đội chủ nhà Crystal ballet và 3 dành cho Leeds United thì tất cả những gì mà tiếng phân tích gần như là hai đội này nó cũng có một cái phong độ cũng như là là cái đội hình cái tình hình lực lượng khá là ngang cơ nhau nên chắc chắn là chưa thể bàn cãi uh, được cái chưa thể dự đoán được cái tỷ số trong cái trận cầu nào đâu anh em và thường cặp đấu này thi đấu với nhau thường xảy ra rất là nhiều những cái pha tranh chấp dẫn đến những cái chiếc thẻ phạt ấy anh em nhìn trong cái trận đấu này coi đã đến tổng cộng là 6 thẻ phạt đấy rất là nhiều thẻ phạt trong cái chặn cầu này luôn thì cả hai đội này đặc biệt là cái chặn lượt về rất là quan trọng này đó gần như là cái chặn mà chung kết ngược mà tiến đã nói ấy, thì chắc chắn hai đội sẽ thi đấu máu lửa hơn nữa đúng không anh em đó thì với những gì tiến đã phân tích anh em xem thêm về một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội này để có thể đưa ra những cái mã kèo mà nó hợp lý nhất ok cho anh em đây thì anh em có thể thấy nè ở 5 trên 6 trận đối đầu nhau mới đây cả hai đội đều có từ dưới 10.5 góc là cái tỷ lệ về xỉu góc ở trận đấu này cũng khá là cao nha anh em cũng như ở trận lượt đi tiếng vừa mới cho anh em xem cũng chỉ có tổng cộng là 8 góc mà thôi đấy và 4 trên 5 trận gặp nhau mới đây cả hai đội đều có dưới 2.5 bàn thắng có nghĩa là chỉ có từ hai bàn thắng trở lại mà thôi và trong 4 trên 5 trận đấu đó cái thằng Leeds United chính là cái đội bóng mở tỷ số đầu tiên trước Crystal Palace và Crystal Palace cũng đã không thua ở ba trận khi mà đối đầu gần nhất trước cái thằng à, Leeds United thì với những cái thông số này anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là xỉu gốc lẫn cái xỉu uh, uh, bàn thắng ở trận đấu này đây là dựa trên những cái thông số đó dựa trên tỷ lệ thông số để anh em có thể đầu tư thôi chứ tiến cũng không khuyến khích anh em vào cái mã kèo mà à, mã kèo xỉu bàn thắng hay là xỉu gốc gì cả đúng không đây là tiến chỉ nói cho những anh em nào mà thích chơi dựa trên cái thông số đó cái tỷ lệ thắng cao trên cái những cái thông số đối đầu với nhau thì anh em có thể vào ok ok cho anh em thì tí nữa tiến sẽ đưa ra những cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo nhé thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại thì tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau nhé đây trước tiên là tiến lại kết cái thằng uh, đây anh em trước tiên là tiến lại kết cái mã là cái thằng Chithon Ballet được chấp nửa trái vì sao vì cả hai đội này khá là ngang cơ nhau về cái bảng xếp hạng cũng vậy hai đội cũng không chênh lệch nhau cho lắm chỉ cách biệt một điểm thôi đó về thông số đối đầu cũng vậy nói chung là về tất cả thông số đối đầu phong độ lẫn tất cả thì à, hai đội đều ngang cơ nhau chỉ là uh, thằng Leeds nó chỉ nhỉnh hơn một ít nhỉnh nhỉnh hơn một ít trên sân nhà về cái phong độ sân nhà khi mà uh, đối đầu ở những trận đấu gần đây thôi đó nhưng với cái mã kèo chấp nửa trái thì tiến thấy khá là cao trong cái cuộc đối đầu này cho nên tiến uh, sẽ lựa chọn cho anh em có thể đầu tư vào cái mã là chiếc thon Ballet trong trận cầu này đúng không anh em thì mình nằm chích hai đội đã khá là ngang cơ nhau rồi thì mình nằm chích thôi mình sẽ có hai cửa thắng thôi nếu hòa cũng thắng đúng không mình chơi như vậy có nó sẽ có lợi hơn nếu hai đội mà ngang cỡ nhau thì mình vào cái thằng lít này chấp làm gì lỗi như hòa mình gãy cái kèo này rồi sao mình chơi mình phải lựa ra những cái kèo nó hợp lý đúng không chơi lựa ra những cái kèo mà có tỷ lệ ăn cao thì mình mới đầu tư bóng đá mình sẽ không biết trước được điều gì hết nhưng ít nhất cũng phải có một cái phần tỷ lệ thắng nào đó nó cao hơn một chút thì anh em mới đầu tư đúng không anh em đấy thì tiến à, Tiến sẽ chốt cho anh em đầu tiên là cái mã kèo là chiếc Thon Ballet được chấp nửa trái thứ hai là anh em có thể vào cho Tiến là cái mã kèo là hai hòa cả chặn tài nha tài hai hòa hiện tại thì tài hai hòa nó chỉ bỏ một ăn 0.64 khá là thấp anh em có thể đợi bóng lăn tầm 15 20 phút khi mà cái kèo hai hòa này nó tăng lên ăn 8 ăn 9 gì đó đó lúc đó anh em đầu tư cho Tiến một cái mã kèo là tài hai hòa đúng không hiện tại thì nó khá là thấp anh em không nên vào làm gì cả nếu như mà muốn chơi theo Tiến muốn đợi bóng lăn rồi anh em vào thì anh em cứ đăng ký một cái trang chơi như Tiến nếu như không biết thì cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 Tiến để phía dưới cái video trong màn hình này đó Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất như là cái trang này ok cho anh em chỉ cần anh em có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking có thể chuyển uh, uh, có thể chuyển những cái cái cái uh, số vốn số tiền trực tiếp trên cái số điện thoại của anh em ấy chuyển ngân chuyển trực tiếp trên ngân hàng qua cái uh, điện thoại của mình ấy cũng nó như là rút về trực tiếp qua cái số hộ của mình luôn thì anh em có cái tài khoản đó anh em mới có thể chơi được cái trang như tiếng ok cho anh em thì tiếng cũng nói thêm dứt khoát một lần nữa nếu như những ai những anh em những ờ, chú nào mà sợ lừa đảo này nọ đó sợ những cái trang mà tiếng nói là nó lừa đảo nó không có đáng uy tín này nọ thì đừng có liên hệ làm gì hết tiếng không cần đâu đó nếu như anh em mình thật sự mà muốn chơi đó thấy cái trang những trang tiếng nói là nó uy tín này nọ tin tưởng tiếng thì cứ liên hệ đi tiếng sẽ hướng dẫn anh em nhiệt tình còn nếu sợ quá thì không cần liên hệ làm gì đâu tiếng cũng chả cần anh em phải phải liên hệ làm nhất tiếng uh, ờ, à, hỗ trợ anh em tiếng mệt thêm chúng không có gì hết á nhưng mà thật sự là anh em mà tìm đến tiếng nha thật sự cần ấy thì tiếng sẽ hỗ trợ hết mình luôn không bỏ bất kỳ ai hết đó tiếng nói thẳng là như vậy không có lòng vòng làm gì hết ok chưa còn cái việc mà để vào nhóm cái việc mà để vào nhóm của tiếng để lấy những cái mã kèo chuẩn nhất thì bắt buộc anh em phải có một cái số vốn đúng không số vốn cũng một hai củ trở lên năm mười củ 15 củ thì nó càng tốt càng nhiều thì càng dễ gỡ gạt đầu tư vào các mã kèo cho nó đều thôi còn vài trăm k thì đừng có liên hệ làm gì hết mất thời gian hai bên thôi nói thẳng là như vậy nhá ok thì những mắt kèo chuẩn hơn thì tiến sẽ đẩy liên lên trên nhóm trước cái giờ bóng lăn khi mà biết được đội hình chính thức ra sân của hai đội biết được cả hai bên chơi với sơ đồ nào những cầu thủ nào quan trọng có ra sân hay không cũng như cái thằng chiếc thông ballet này trước giờ bóng lăn xem cái thằng gia ha trụ cột của đội bóng nó có ra sân hay không nó đã bình phục chấn thương chưa đó lúc đó tiến sẽ đẩy những cái mã kèo nó chuẩn hơn chuẩn hơn rất là nhiều lên trên nhóm cho anh em chơi hiện tại thì nó chỉ nằm ở cái mức là tham khảo thôi anh em nhớ nhá cho nên anh em nếu mà kết thì có thể đầu tư vào cho tiến hai cái mã kèo à, hiện tại là tiến đua lên trên youtube trước tiên là chiếc thông ballet được chấp nửa trái cả chặn anh em có thể vào ngay từ đầu thứ hai là anh em vào cho tiến cái mã kèo là tài hai hòa cả chặn riêng cái mã kèo hai hòa này anh em để bóng lăn 15 20 phút gì đó để kèo tăng lên tí anh em vào ok chưa thì uh, à, tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em à, mà quên nói với anh em nữa ngoài ra ngoài ra anh em mà muốn liên hệ với tiến để vào nhóm cũng như đăng ký một cái trang chơi á để được tiến hướng dẫn á thì ngoài cái cách mà liên hệ qua cái số zalo tiến để phía dưới ở cái video này à, còn anh em còn có thể liên hệ cho Tiến bằng cái cách là ấn vào phần mô tả của cái video này ấn vào phần mô tả của video mỗi cái video Tiến đều uh, dán những cái uh, thông tin cá nhân của mình ở dưới phần mô tả ấy. anh em ấn vào mô tả anh em sẽ thấy được cái link Facebook cá nhân link Telegram fanpage và TikTok đó anh em có thể liên hệ với Tiến trực tiếp qua một trong bốn cái nền tảng này anh em có xài nền tảng nào anh em thích liên hệ sao anh em chỉ cần ấn vào trực tiếp và sẽ ra được cái thông tin chính thức của Tiến để anh em liên hệ ok chưa đây là Tiến làm như thế này để tránh cái trường hợp mà anh em bị lừa đảo bị giả mạo ấy đó để tránh trường hợp mà những người mà nó giả mạo tiếng nó lừa đảo nó lừa lọc anh em đấy ok nha anh em thì nếu như mà anh em thấy nhận định của tiếng hay thấy hợp ý thấy tiếng nhiệt tình hỗ trợ anh em thì anh em cứ để lại cho tiếng một cái like ở cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số mà anh em dự đoán trong trận cầu này tiếng sẽ lựa chọn cho những anh em nào đó lựa chọn những anh em nào mà bình luận mà chuẩn nhất cũng như là sớm nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là phần quà là 500k tiền mặt nha Ok thì anh em cũng đừng quên là nút đăng ký theo dõi kênh Tiếng so Kèo Đây kênh này ấn nút đăng thiệt giỏi đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là đăng ký theo dõi luôn cái kênh tiếng bóng đá này nha anh em ok chúc anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé